Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin những bức ảnh đầu tiên về sói hạm Moscow của Nga chìm trong biển lửa khi các thủy thủ bị xé xác trong cuộc tấn công tên lửa của Ukraine. Hình ảnh cuối cùng về sói hạm Moscow của Nga đã xuất hiện khi nó chìm trong biển lửa và các thủy thủ kể lại việc tay chân của họ bị xé toạc trong một cuộc tấn công tên lửa của Ukraine. Cảnh quay video cho thấy Moscow bị nạn với khói bốc ra từ nó và một chiếc tàu kéo cứu hộ gần đó. Một giọng nói được phát ra bằng tiếng Nga, DM, bạn đã làm cái quái gì vậy? Một người lính nghĩa vụ sống sót ẩn danh đã rơi nước mắt khi kể với mẹ về việc ít nhất 40 thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng trong cuộc tấn công với nhiều người mất tích và bị thương cha mẹ của một người lính nhập ngũ khác cho biết đã phát hiện ra khoảng 200 người bị thương, nhiều người bị bỏng kinh hoàng và các vết thương nặng khác. Nhiều tài khoản mới đưa tin khác với tin chính thống của nhà nước Nga về việc chiếc xoáy hạm của hạm đội Biển Đen của Vladimir Putin đã bị mất như thế nào. Nó diễn ra khi sự tức giận bùng phát của gia đình những người mất tích và sự lo sợ đã chết đã nổi lên bất chấp những nỗ lực của chính quyền để bịt miệng người thân. Những người này bao gồm những người lính nghĩa vụ mà Putin đã thề rằng sẽ không được đưa vào vùng chiến sự. Người thủy thủ trẻ chứng kiến cảnh tàn sát trên tàu Moskva đã được Novaya Gazeta, cơ quan truyền thông điều tra hàng đầu của Nga, tiết lộ hiện đang hoạt động từ bên ngoài sau khi bị Putin bịt miệng. Người mẹ quẩn trí cho biết, tôi nhận được tin từ con trai tôi lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 4, hai ngày sau khi vụ việc xảy ra. Con trai tôi nói rằng chiếc tàu tuần dương bị bắn trúng từ phía đất liền, từ phía Ukraine, vì ngọn lửa trên tàu không thể bùng phát mà nó không có lý do. Có những người thiệt mạng bị thương tích và mất tích. Con trai tôi đã gọi cho tôi ngay khi tất cả được đưa điện thoại sau khi được giải cứu. Các tài liệu và điện thoại riêng của họ trên chiếc tàu tuần dương. Nó gọi cho tôi và nó đã khóc vì những gì nó đã chứng kiến – nó thật kinh khủng, rõ ràng không phải ai cũng sống sót. Bà cho biết hầu hết những người bị thương đều bị đứt rời tay chân vì tiếng nổ từ cả tên lửa và đạn nổ. Con trai tôi đã khóc khi nó gọi cho tôi vào ngày 15 tháng 4. Nó nói, mà Mamotka, tiếng gọi của mẹ một cách triều mến, còn chưa bao giờ nghĩ mình lại vướng vào một mớ hỗn đồn như vậy trong khoảng thời gian được cho là yên bình con thậm chí sẽ không thể cho mẹ biết chi tiết về những gì con đã thấy, nó thật là kinh khủng. Người mẹ nói, tôi không muốn chia sẻ tên của con tôi vì tôi sợ sẽ làm hại cho con trai mình. Họ đã bị buộc phải ký cam kết không tiết lộ thông tin trước khi lên tàu tuần dương. Xin hãy hiểu cho tôi, tôi vô cùng sợ hãi, tôi như hóa đá và tôi không biết mình sẽ đợi con trai tôi trở về như thế nào. Bà tuyên bố Bộ Quốc phòng đang ngăn những người sống sót về nhà. Tôi không biết mình sẽ sống như thế nào trong thời gian chờ đợi con trai tôi trở về, chờ nó hoàn thành nghĩa vụ. Thật là kinh khủng. Và phương tiện truyền thông nhà nước tất nhiên không đưa ra bất kỳ chi tiết nào. Tại sao? Bởi vì Bộ Quốc phòng không muốn thừa nhận thất bại trước Ukraine. Bộ Quốc phòng không muốn thừa nhận rằng một tàu tuần dương như vậy đã bị chìm. Riêng biệt, một người cha đã thề tìm ra sự thật về cậu con trai đi lính nghĩa vụ của mình là Diego Krikbit 20 tuổi, một đầu bếp trên tàu ở Moscow, hiện đã mất tích và được cho là đã chết. Ông bày tỏ sự tức giận của các bậc cha mẹ, những người cảm thấy họ bị chính quyền Nga lừa dối. Dmitry Kribitz đến từ Yalta ở Crimea được xác nhập cho biết, truyền thông nhà nước Nga đã đưa tin rằng toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Đó là một lời nói dối, một lời nói dối trắng trợn và đáng diếu cợt. Con trai tôi là lính nghĩa vụ và như tôi được các chỉ huy trực tiếp của tàu tuần dương Moscow thông báo nó không nằm trong số những người chết và bị thương và được đưa vào danh sách mất tích. Một lính nghĩa vụ không được phép tham gia vào cuộc chiến được liệt vào danh sách mất tích, đang lên đên trên biển cả. Sau những nỗ lực của tôi để làm rõ dữ liệu về sự việc, chỉ huy tàu tuần dương và phó của anh ta đã ngừng giao tiếp. Tôi hỏi thẳng, sao các anh, các sĩ quan còn sống và con trai tôi, một người lính nghĩa vụ thì lại chết? Người cha cho biết họ đã cố gắng kéo chiếc tàu tuần dương đến Sevastopol, nhưng trên đường đi nó bất ngờ bị chìm. Hãy tiếp tục suy nghĩ cho chính mình. Tôi, Dmitry Kripitz, cha đẻ của người lính nghĩa vụ Diego Kripitz này, xin mọi người đừng sợ và đừng thờ ơ. Hãy chăm sóc con cái mình, chăm sóc lẫn nhau. Hãy truyền bá lời kêu gọi này của tôi bất cứ nơi nào bạn có cơ hội để những kẻ khốn nạn không bưng bích thảm kịch khủng khiếp này. Và tôi sẽ dành toàn bộ cuộc sống tương lai của mình để đảm bảo rằng sự thật chiến thắng trong câu chuyện này. Một người đàn ông mà con trai bị bắt đi một cách hèn hạ như vậy không sợ bất cứ điều gì.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 Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đánh chìm tàu Moscow, Nga bị bất ngờ trước quân đội Ukraine. 50 ngày vệ quốc, năng lực Ukraine tăng lên sau vụ con tàu tự hào Moscow bị chìm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi người Ukraine vẫn tồn tại sau 50 ngày chiến đấu, trong khi người Nga chỉ cho họ 5 ngày, ông nói trong một bài phát biểu vào cuối ngày thứ Năm. Ông cho rằng người Nga không biết người Ukraine dũng cảm ra sao, coi trọng tự do đến mức nào và khả năng sống theo cách chúng tôi muốn. Tổng thống Ukraine cũng ca ngợi các công dân chiến đấu cho Tổ quốc. 50 ngày bảo vệ đất nước của chúng tôi là một thành tích của hàng triệu người Ukraine, ông nói. Kể từ khi Nga khai chiến hôm 24 tháng 2, đã có nhiều hình ảnh, tin tức được cho là xe tăng, khí tài hư hỏng của Nga bị vất trên đất Ukraine trong lần đề cập duy nhất của mình về vụ đắm tàu tuần dương mang tên lửa hành trình của Nga, chiếc Moskva thuộc lớp Slava. Ông Zelensky nói về những người rằng tàu chiến Nga vẫn có thể vươn ra biển xa ngay cả khi nó đang ở dưới đáy biển. Ông liệt kê những cách mà người Ukraine chiến đấu chống lại quân đội Nga. Bình luận về sự kiện này, hãng tin Bloomberg số ra hôm nay có bài Tàu chiến của Nga bị chìm làm mất đi niềm tự hào và năng lực của họ. Mất chiếc tàu chủ lực của hạm đội biển đen của Nga còn hơn cả sự tự hào bị tổn thương. Nó tước đi năng lực và khả năng phòng vệ quan trọng của quân đội Nga khi cuộc chiến ở Ukraine bước vào giai đoạn quyết định đối với Moscow. Truyền thông nhà nước Nga cho rằng con tàu bị chìm sau một vụ hỏa hoạn – gây nổ kho đạn cuối ngày 13 tháng 4. Tin tức hôm 14 tháng 4 nói kỳ hàm của hạm đội biển đang bị hư hại nặng và quân Nga tìm cách đưa nó về quân cảng Sebastopol. Tuy nhiên, đến tối hôm đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc tàu đã chìm và 510 sĩ quan thủy thủ được cứu sang một tàu khác. Nga nói tàu Moskva chìm sau vụ hỏa hoạn gây nổ, còn Ukraine nhận là đã bắn hỏa tiễn trúng tàu, gây nổ kho đạn. Các trang mạng Ukraine còn nói tên lửa Neptune do họ sản xuất bắn đi từ đất liền ra đã trúng tàu đậu ngoài khơi Ukraine chừng 100 cây số. Lời giải thích của Bộ Quốc phòng Nga cho rằng tàu Moskva bị chìm khi được kéo về cảng vì biển có bão, bị nhiều nhà bình luận tiếng Anh đem ra mổ xẻ. Theo họ, giải thích đó có vẻ trái với logic của lệnh Nga bắt các chiến hạm lùi xa khỏi bờ biển Ukraine. Vì tàu thuyền thường vào gần bờ để tránh biển động, và nếu vụ tai nạn tàu Moskva không do hỏa tiễn Ukraine gây ra, thì việc gì Hải quân Nga phải lùi xa bờ biển? Giới quan sát tin rằng việc mất tàu chỉ huy với nhiều hỏa tiễn hành trình có tầm tác xạ tới 700 cây số sẽ khiến chiến dịch đánh vào bờ đông nam của Ukraine gặp khó khăn nghiêm trọng. Nhiều người đã chia sẻ hình ghép máy kéo lôi tàu Moskva nửa chìm nửa nổi để nhắc lại các vụ xe tăng thiết giáp của Nga bị nông dân Ukraine dùng máy cày lôi đi. Dư luận tiếng Việt rất quan tâm. Bình luận trên các bài trên trang Facebook của BBC News tiếng Việt, nhiều ý kiến tranh luận về sự kiện này. Chỉ hai bức hình và đoạn tin ngắn là chiến hạm Moskva của Nga đã bị chìm đăng tối ngày 14 tháng 4 trên trang này thu hút trên 500 bình luận và trên 250.000 người tiếp cận. Danh khoản đáng đụng đỉnh phát biểu hai quả Neptune cây nhà lá vườn đưa biểu tượng của siêu cường quân sự thứ hai thế giới xuống đáy biển. Hai lê danh cho rằng nếu tự nổ tức là tàu dởm rồi, nếu không dởm thì là bị trời phạt. Nói chung là Nga đã có vấn đề trong vụ này. Lê Minh bình luận, cuộc chiến này đã bộc lộ tất cả sức mạnh và điểm yếu của hai quốc gia. Nước Nga đã mất hết từ danh tiếng, kinh tế tới những huyền thoại về sức mạnh quân sự. E rằng sau này khách hàng sẽ chạy mất dép khi nghe tới vũ khí Nga ngố. Nhưng cũng có nhiều ý kiến khác, Nguyễn Tùng nói. Truyền thống Nga cho biết đã sơ tán toàn bộ thủy thủ, nhưng không cho biết sơ tán bao nhiêu thủy thủ còn sống, bao nhiêu đã chết. Minh Nguyên Quang viết, Tôi hoàn toàn ủng hộ Putin với nền quân sự mạnh thứ hai trên thế giới, không loại vũ khí của nước nào có thể tấn công, chứ đừng nói là vũ khí của Ukraine quá lạc hậu. Tàu đổ bộ là tự cháy, xoáy hàm hộ vệ tên lửa là tự nổ, tàu hộ vệ tên lửa mà lại bị tên lửa mà lại tên lửa của Ukraine bắn chìm thì còn ra gì nữa. Hoang đàn, mỉa mai, chẳng qua hải quân Nga chấp hải quân Ukraine nên tự đánh chìm xoáy hạm. Sắp tới sẽ còn đánh chìm vài chiếc nữa, vì tự đánh chìm nên ngoài 50 thủy thủ đoàn đi lạc sang tàu hải quân, Thổ Nhĩ Kỳ, số còn lại không ai bị thương cả. Các thông tin này có vẻ khác với tâm lý chung của báo giới chính thống Việt Nam, vốn ưa ca ngợi sức mạnh quân sự Nga một cách thái quá. Ví dụ trang VTC hôm 6 tháng 2 chạy tựa sức mạnh tuần dương hạm giúp Hải quân Nga thống trị Biển Đen. Tùy trích các nguồn nước ngoài nói về khả năng Ukraine dùng hỏa tiễn chống hạm Neptune, nhưng trang web này kết luận không rõ Ukraine có tên lửa để xuyên thủng ô phòng không trên Moscow hay không. Không nên lạc quan sớm là chiến sự sẽ kết thúc. Mặc dù Nga đã có một số tổn thất, hãy còn quá sớm để cho rằng Ukraine sẽ dễ dàng đối phó Nga trong những diễn biến sắp tới. Theo cựu giám đốc CIA David Peters, Ukraine sẽ phải đối mặt với một thách thức to lớn ở phía đông nước này, nơi quân đội Nga đang chuẩn bị dồn dập cho một cuộc tấn công mới. Phát biểu trên Today's của BBC Radio 4, David Peters cho biết đây là lần đầu tiên trong cuộc chiến bạn sẽ thấy người Nga dồn hết sức vào một khu vực thay vì khắp cả nước. Các báo quốc tế cho rằng ông Vladimir Putin rất cần một chiến thắng ở Donbass trước ngày duyệt binh hàng năm 9 tháng 5. Đây là ngày Liên Xô và sau là Nga kỷ niệm chiến thắng chống phát xít Đức kết thúc năm 1945. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin